làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ ừ. luôn là em cũng quạo lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm với lại em đói bụng em cũng quạo nữa cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam ngồi chào các bạn mình là ông địa hôm nay mình sẽ đến đây tìm bà địa rồi ngồi đi ông địa dạ. rồi ngồi đi em dễ thương quá rồi hai bạn giới thiệu về mình đi mời em gái Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào dạ. quý vị khán giả Chào, chào anh bên bên đó Em tên là Châu Thị Thu Hiền à, Năm nay em 27 tuổi nghề nghiệp của em là lễ tân khách sạn em ở mỹ tho tiền giang ạ à. à mình làm việc ở đâu em dạ ở mỹ tho tiền giang luôn à, à. ở mỹ tho tiền giang luôn phường mấy em dạ phường một ạ phường một dạ. rồi còn em trai giới thiệu mình đi dạ chào anh à, quyền linh chị cát tường dạ bạn nữ và dạ, quý khán giả có mặt ở đây em tên đầy đủ là phan trần hoàng phúc sinh ra ở cần thơ lớn lên ở vĩnh long và hiện tại là đang làm việc ở cần thơ làm việc gì dạ em hiện tại đang làm à, đối tác cho gấp tức là chạy xe hay là chạy gấp bay à chạy xe gấp bay nhưng mà mình là, là đang sống và làm việc ở cần thơ luôn hả em dạ em ờ, sống và làm việc ở cần thơ luôn dạ chị. bên cần thơ rồi bên tiền giang mỹ tho rồi ờ, bao lâu mình gặp nhau được một lần dạ tiền giang mỹ tho cũng gần chị ờ, đi khoảng 2 tiếng hồi trước thì em cũng có công tác ở trên mỹ tho trước khi mà em chạy xe đó thì em có học cái ngành nghề nào khác không dạ là em thì ờ, tốt nghiệp ờ, đại học thơ chuyên ngành là chăn nuôi thú y thì trước đó em có đi làm tiếp thị thức ăn được 2 ờ, năm sau đó thì nghỉ mà mình đi làm cho gáp với cũng đang xin việc khác tốt nghiệp đại học là kỹ sư chăn nuôi đó các bạn chứ không phải đơn giản đâu nha làm sao mà xuống tới chạy xe luôn rồi đó <laughs> nói tóm lại là có lúc này lúc kia ha mức điểm tới. của em là gì thì cũng quan tâm lo lắng thì cũng chiều chuộng bạn gái hay nóng tính với cũng ờ, không có kiên nhẫn cho lắm nhiều khi ờ, làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn đây cố gắng năn nỉ chứ nếu mình yêu quá thì mình sẽ cố gắng sợ chứ yeah. Dạ. không còn tình yêu với nhau thôi bạn gái ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì dạ em ờ, làm handmade em làm được à vậy dạ hả? em làm việc nhà mà liên quan tới sữa ống nước cái gì em cũng có thể làm được ghê vậy tôi dạ. gì mà sữa ống nước luôn hả dạ mấy cái đơn giản chị là không cần phải nhờ đàn ông á là em làm à, được còn phức là... tạp mà cần thợ là không được nói chung vậy là em cũng tỉ mỉ đó ha dạ à, nhược điểm của em là em cũng quạo lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm làm chửi đó hả dạ không chửi nhưng mà em la thôi với lại em nói bụng em cũng quạo nữa nói chung là em dễ quạo lắm đúng không dạ Giống lúc anh ngủ hả? với lại lúc đói thôi à tức là xấu máu ngủ đói dạ đúng rồi còn bình thường cho, cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha dạ đúng rồi anh bây giờ thì sao nè dạ bạn gái dạ em uh, trải qua được uh, một mối tình thời sinh viên mà em quen được ờ, bốn uh, năm năm mà sau đó là em chia tay với lý do là tại vì gia đình bạn đó không có giao quen bây giờ kỳ vậy quen bốn năm năm dạ tại vì lúc đó là người ta không thích giống như mình ăn mặc kiểu như quần sọt áo ba lỗ rồi không thích à. sau này em có thay đổi nhưng mà cũng không chịu nên là thôi tới bây giờ là tới giờ dạ, luôn dạ đúng rồi là bao nhiêu năm rồi dạ ba bốn năm mà không có mối tình nào khác dạ đúng rồi em cũng không thích bạn nam hay soi mói chuyện ăn mặc hoặc là trang điểm á em không thích à, mình trang điểm để là mình tự tin thôi chứ không phải là để ờ, cua ai đó hay gì đó nhưng mà cứ xét nét là em không chịu à. Thế bạn trai làm sao? Bạn trai có cho bạn gái chân diện không? Dạ em thì em uh, suy nghĩ thoáng lắm chị ơi uh, Bạn nữ làm đẹp là để hãnh diện cho mình ừ. Nói chung uh, làm đẹp uh, vừa phải là em đồng ý rồi chị làm đẹp quá thì sao? Đẹp có quá thì không? em nhắc nhở nhẹ nhàng Thì vậy? em muốn ta làm đẹp cho mình làm đẹp cho gia đình cho xã hội mà làm đẹp quá là nhắc dạ, nhở ý nói làm đẹp quá nhiều khi tha son mà quýnh môi đỏ quá thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm anh sao mấy người người ta đánh môi đỏ nó đẹp chắc cũng uh, tùy tùy người nói tóm lại là phụ nữ cứ thoải mái làm đẹp dạ mình đàn ông mà mình hãy khuyến khích điều đó dạ tình Đúng trường sao trải qua mấy mối tình rồi nè dạ em uh, trải qua hai mối tình chính thức thì uh, mối tình đầu tiên của em thì uh, em quen năm lớp 11 thì em với bạn nữ quen được một năm rưỡi rồi, rồi bỏ qua đi <laughs> mối tình mới nhất là đây là nè dạ mối tình đây là chia tay đến giờ cũng 6 tháng thì bạn nữ lớn em 2 tuổi Quen bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi? Dạ quen được 3 tháng Thôi thôi, đâu có ba tháng Đâu có yêu đương gì sâu lắm đâu đúng không? Dạ em thì nếu mà quen uh, thời gian thì nó cũng không quan trọng lắm mà tình cảm nó nhiều ừ. Thì nhưng mà lúc đó thì uh, bạn nữ cũng hỏi tới chuyện là cưới hỏi Mà em cũng chưa có ờ, sẵn sàng Tại vì bạn nữ lớn em 2 tuổi thì nói là em là con gái lớn anh nữa là không có đợi anh được rồi bây giờ đã chuẩn bị để cưới chưa giả tỷ bên đây người ta cũng đòi cưới rồi làm sao dự định của em á là từ 2 ờ, năm trở lại à. thì nếu mà ờ, tiếp xúc làm quen thấy hợp á thì mình sẽ đi tới hôn nhân sớm hơn à có nghĩa là phải 2 năm đổ lại phụ không? nữ người ta có thời xuân sắc của người ta đừng có để thời đó qua biết không thành ra người ta lo vậy thôi yêu là cưới nha cưng dạ rồi à, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em gái phải cao hơn em từ mấy sáu trở lên rồi dạ vậy là ăn mặc tương tất với lại là lịch sự đừng có chửi thề em không thích hút thuốc cũng được nhưng mà đừng hút nhiều thôi cũng dễ tính quá ha rồi dạ. nhậu nhẹt đồ rồi sao dạ nhậu cũng được tại vì nhà em đa số là nhậu à trời ơi khoe cả nhà biết nhậu luôn ha tây mà nhưng mà đặc biệt không được chửi thề đúng không dạ đúng rồi anh nhậu Thôi, nhậu xỉn lên là chửi thề là mệt lắm á dạ câu nào cũng chửi là không được có không em trai dạ không anh em ờ, cũng ghét chửi thề lắm vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào cao khoảng mét 55 trở lên rồi có luôn vui vẻ hòa đồng á chứ ờ, hiền quá cũng không được mà dữ quá thì cũng không hay biết quan tâm với biết cách cư xử với người lớn cái gì. có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không dạ ờ, em không thích cái bạn nữ cư xử với người khác là không đúng mực ừ. dạ chị được ha cả hai bạn bạn này mặt cũng giống nhau á dạ. mình có định là lấy vợ về thì mình sinh sống ở đâu có làm dâu không em thì ờ, ở chung với ba mẹ rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn bắt rễ em đi lên tiền giang ở thì được không dạ thì bắt rễ lên ở luôn thì chắc không được tại tại vì em là em trai lớn còn nhà em gái nhưng mà em ờ, nếu mà đi đến hôn nhân thì em sẽ cố gắng sắp xếp là để hai bên gia đình cha mẹ được hai đứa con ờ, báo hiếu đầy đủ à, rồi vậy cũng tốt ha có có cưng chiều bạn gái không dạ cưng chiều có năng nỉ có nhưng mà năng nỉ hồi trước thì ít năng nỉ được vài lần nhưng mà chắc ừ, bây giờ phải cố gắng tập năn nỉ nhiều rồi phải cố gắng nha tại em cũng nghe đẹp trai không bằng chân vừa đẹp trai vừa trai mặt luôn là tốt hơn được rồi đó thế rằng nhà trai là mặt mày sáng sủa được để anh qua anh thăm đàn gái chút xíu coi nha ờ. giống như yêu cầu của em không cao hơn mét năm mươi đúng không dạ, dạ em chào Ủa. Ừ. anh chào em gái dạ mỹ tho dạ đúng rồi à, quê của tôi đấy dạ em không thích điều gì ở đàn ông em không thích đàn ông mà kiểu như không có biết mà lo cho gia đình á bạn bè là hay đi chơi nhiều rồi cưới vợ về xong để đó để làm dâu á là ừ. em không thích như vậy Mới suốt ngày đi chơi bạn bè thôi ha dạ đúng rồi sau khi cưới á, là là cứ đi chơi rồi không nghĩ gì tới gia đình vợ con là em không không thích dạ. về cần thơ làm dâu được không dạ cái đó cũng được gần đi tới đi luôn cũng được ừ cũng dạ. được anh thấy ờ, cũng ổn cô gái ở đây rất là xinh nha dễ dâu thương. hay không bây giờ không quan trọng vấn đề là giống như bạn gái nói là chồng có yêu thương mình hay không đúng không dạ đúng rồi chứ chị. bắt mình nhà làm dâu rồi mình đi đâu ngoài đường không là chết rồi dạ ha? dạ rồi bây giờ mình xin ý kiến người thân đi hôm nay em đi với ai nè dạ em đi với mẹ của em ạ à. dạ chào cô xin chào mc quyền linh với mc cát tường dạ à, tôi là mẹ của hiền chào cô cô thấy uh, con rể tương lai của cô nè thấy nãy giờ tính hết nói chuyện này kia có được không cô cô thấy thì cũng được nói chuyện cũng hoạt bát vui vẻ từ tỷ giờ thì hiền nó cũng vậy nó cũng hòa đồng lắm mà nó cũng siêng năng chịu khó lắm cô cũng muốn cho hai đứa ừ, có cơ hội tìm cơ hội đặng hẹn hò à, dạ thì ờ, con à, tới đây thì hy vọng là tìm được ờ, bạn nữ à, cùng mình vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay hiện nay khó khăn lắm hả dạ tại vì cái công việc của em hiện giờ là nó không có ổn định lắm anh tại vì dạy gáp thì nói chung là có thu nhập mà thu nhập không tốt thì ngoài dạy gáp thì cũng có đi tham gia bên đoàn à, lân sư gồng nữa bởi vì hôm nay em mới lấy hình ảnh <laughs> lầu địa ở đây tham gia thì à, cái à, băn khoăn của em thì hiện tại là ở công việc nhưng quan trọng hướng tới tương lai kìa cái công việc hiện tại thì mình chấp nhận điều đó để mình mưu sinh để mình làm cái bàn đạp để mình tiến lên phía trước nữa dạ. chứ không phải công việc đó là công việc cả đời mình cũng đừng có lo dạ. đó, mình cũng đừng có tự ti với cứ điều gì hay lạc quan lên nào bản lĩnh đàn ông đâu đúng không em giỏi mà là Còn một trẻ học, mà tốt nghiệp đại sư học, mà trẻ mà không lo điều đó quan trọng là hai đứa có đồng lòng đồng sức hai đứa có yêu thương với nhau hay không thôi dạ yeah. rồi em hứa với cô điều gì đi nếu mà hai tụi con có cơ hội đến với nhau á thì con ờ, hứa là sẽ ờ, chăm sóc ờ, hiền như là cô với chú ở nhà đã yêu thương chăm sóc cho hiền nói được thì cô cũng cảm ơn nhiều dạ vậy được chưa cô dạ để con rể tương lai mình vậy được chưa cô thì à, cái gì cũng được nhưng mà quan trọng hai đứa nó hợp nhau rồi cô chịu à cô dạ. chịu ha rồi, rồi cảm, cảm ơn cô, cô. À, hôm nay thì em đi với ai bạn trai dạ em đi với à, mẹ với dạ. gì với bạn dạ. chào hai em chi quỳnh linh và cát tường dạ, dạ chào cô chào dạ, khán giả trong trường quay tôi là mẹ của phúc thấy uh, bạn nữ bên đây cũng xinh cũng dễ thương thì mong cho hai cháu được uh, sớm <laughs> hẹn hò uh, có cơ hội để tìm hiểu nhau giờ ờ, mình đại diện đàn trai mình nói gì với đàn gái đi coi như đi lần đầu tiên gặp mặt ha có đôi khi là thành thông gia đó dạ đúng rồi đó cô chào chị chào chị thì em cũng đến đây cũng tìm vợ cho phúc mà nếu mà hai đứa có hợp với nhau á thì sẽ tiến tới hôn nhân rồi nếu mà hai đứa thấy hợp thì mình tính cho tụi nó dạ <laughs> rồi nếu hợp thì mình tính cho tụi nó có thuận lợi bước đầu quan trọng là hai bạn thôi bây Chuẩn giờ bị. mình sẽ mở hàng rào ra cho hai bạn gặp nhau Nào, và trò chuyện nha có thể hiện gì đó thể hiện không hả dạ. đây em đội ờ, cho bất ngờ ra gặp bạn gái rồi làm gì làm đi rồi chuẩn bị kéo hàng rào đứng lên hát đừng có mở ra đứng lên hát vừa hát vừa quạt hát bài gì đó bắt nhịp em vô ca bài bắt nhịp ha dạ dạ hai ba muốn qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em ủa em đi múa lân là em em làm ông đĩa luôn Trời hả Thôi mở hết đi Dạ không chị em múa ờ, lân như đánh trống chị À Dạ em cảm ơn anh Dạ Dạ em cũng có món quà em tự làm tặng anh wow, Dạ tự làm Mỗi lần mà Dạ Mỗi khi mà anh xem đồng hồ thì anh nhớ tới em nha Em có xem múa lân là em nhớ tới anh nha Dạ Có xem múa lân nhớ tới anh rồi ha Rồi Thôi. chúng ta trò chuyện đi hai bạn Thì ờ, sao nói chuyện qua hàng rào nó dễ hơn hả chị em ờ, có gì muốn hỏi anh không dạ nãy anh nói anh tên gì em em em không nghe được anh ờ, tên ờ, phan trần hoàng phúc anh 25 tuổi 25 tuổi à đúng rồi tuổi dạ. quý dậu Còn nãy anh có nghe em bao nhiêu tuổi không à, 27 tuổi là dạ, tuổi đúng rồi. dạ đúng đúng rồi dạ anh thấy em sao anh thấy em dễ thương biết uh, làm cái này kia rồi tự tay làm cái này thì dạ đúng thích. rồi dạ em cảm ơn nhớ ừ. như bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi không chịu cưới rồi chia tay đó à, em ờ, có dự định khi nào ờ, tiến tới hôn nhân không gọi là có duyên mà hợp ừ, yêu nữa đó thì khoảng chừng năm là được thì anh uh, dự định dự tính là hai năm thôi nhưng mà nếu mà có thể sớm hơn có thể sớm hơn à tại mẹ cũng hối rồi mấy cô hàng xóm cũng nói tôi có cháu khoe hoài à <laughs> anh đem cái đó theo anh không mua hả thiếu đóng dạ thì uh, nếu mà có tổ chức đám cưới thì mua lần cũng được <laughs> dạ rồi đám lễ cưới lễ mua luôn hả múa lân dạ độc lạ nếu mà mình hẹn hò thì mình hẹn ở đâu được anh anh sẽ lên thăm em còn như lâu lâu để em muốn đi chơi cần thơ thì cần thơ mỹ dạ. tho đi có 2 tiếng à dạ đúng rồi <laughs> dạ. trung anh cũng không ngại xa mình có lý do được rồi <laughs> sau này à, lấy lấy nhau về thì trong tiền bạc trong nhà kinh tế ai quản lý anh nghĩ ai quản lý được anh? Dạ em thì em nghĩ ờ, thường là nữ sẽ quản lý Giữ chung cũng được Dạ Tại vì nó quản lý nghiêm trọng á, giữ chung Nhưng mà anh đừng có đi chơi nhiều là được Đi chơi hết tiền không để dành được đâu Anh cũng ờ, ít đi chơi lắm, đi chơi cũng chán rồi Chơi chán <laughs> Quan điểm với con cái thế nào? Chưa có con cái mà quan điểm như con cái hả? Ủa phải nói chứ Đàn ông hay bắt phụ nữ đẻ lắm Thí dụ thích con trai cứ bắt đẻ hoài Chừng nào ra con trai thì thôi dạ vì con cái thì em ờ, trai gái gì em cũng thích hai đứa một trai một gái là được dạ yeah. <laughs> à, ờ. rủ thí dụ không ra một trai một gái thì sao hồi xưa tôi cũng nói vậy đó à, thì thì mình dự tính thì vậy thôi còn à... đằng nào cũng phải hai đứa cho nó vui còn trai gái thì tùy nhanh rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau mình nói cho đối phương biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là gì lúc mà anh đăng ký chương trình này là khoảng hai ba năm trước thì à, hôm nay gặp em ở đây thì cũng như là mình có duyên thì còn à, nợ hay không thì mình sắp xếp dạ em nghĩ là em với anh gặp là duyên dữ lắm rồi em lên chương trình chỉ muốn gặp người mà để mà gọi là cái duyên mà mình không biết mặt mà mình gặp á nó cũng ý nghĩa lắm chứ không phải là đùa để lên đây là để đùa chính xác nên là em muốn em với anh nếu mà có bấm nút á, thì mình nên nghiêm túc chính xác là như vậy các bạn biết không ở trên hai chiếc ghế này thấy vậy thôi chứ cái giá trị về thiên liêng nó rất là cao các bạn nhé giá trị nhân văn cũng rất là cao có nhiều bạn không thích nhau tim không đập rung động không bấm nhiều chàng trai đã không bấm các cô gái và nhiều cô gái cũng không bấm các chàng trai chúng ta không bấm vì bất cứ điều gì hết mà chúng ta hãy bấm vì trái tim rung động không phải đến đây để ngồi chơi nói chuyện xong rồi về hay là bấm để xuống chơi mình không, không đùa nha. nha các bạn nhé bởi vì khi mình đùa gặp nhau là xem như là nếu mà bấm sai là chúng ta mất duyên đó nha nên thật tình trái tim rung động hơn bấm một hai ba Hết thời gian Xin mời bạn Rồi mời em Ủa sao em bấm nó ăn Em có bấm không? Bấm nó không ăn Em bấm mạnh lên Quà của em Đấy, anh nói anh trai nghe Cái gì cũng phải quyết liệt Phải mạnh mẽ lên một cô gái gương mặt rất là phúc hậu hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ nha em trai nhé nắm tay nhau đi hai bạn có nghĩ rằng trong cuộc sống thì có rất nhiều điều trăn trở đôi khi chúng ta cũng không có ờ, làm được những gì chúng ta mơ ước nhưng mà hãy cố gắng nỗ lực thì chắc chắn nó sẽ thành công con ờ, xin phép bác gái thì ờ, hiện giờ là con tạm thời chăm sóc hiền với bác gái nếu mà đi xa nữa thì con chăm sóc luôn rồi gật đầu rồi đó nổi húng quyết liệt lên nào mạnh mẽ lên mình cũng trai mà ờ à, mẹ kia mạnh mẽ lên con kìa dạ, em ờ, anh không dạ. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng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 Và quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Chăm sóc cho bạn gái của mình. Bạn trai. Cố gắng lên, chúc mừng hai bạn. Nếu chúng ta quyết thì điều gì chúng ta sẽ làm được hết. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi,